thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em đó là ba trận đó là trận ờ, U20 Hàn Quốc và Jordan nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả nếu mà anh em cũng đã xem video thì anh em cũng biết mình nhận định rồi mình cho kèo như thế nào rồi thì trận này hôm qua mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là U20 Hàn Quốc chấp một trái và tài xỉu 2.5 thì mình cho anh em nằm mã kèo xỉu thì cái trận này hôm qua đúng là ngay tỷ số là 2-0 luôn anh em thì anh em đã phúc hấp full được hai cái mã kèo là trên xỉu luôn nha thì đó anh em húp full được cái mã kèo với lại anh em còn nằm thêm hiệp 1 Hàn Quốc nữa thì anh em đã húp được cái trong nhóm mình là húp được ba mã kèo trong cái trận Hàn Quốc này còn cái trận Everton mà nó Nottingham này thì mình cho tất cả anh em nằm Everton thì hiệp 1 anh Everton đã ăn với cái mã số là 20 rồi anh em thì đó mình cho tất cả anh em mã kèo đó thì anh em cũng đã nằm Everton thì anh em chỉ quầy thôi anh em quầy nhưng mà anh em húp được cái mã hiệp 1 và mã rung hiệp 1 luôn nha còn cái trận Barcelona này thì chấp một mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Barca chấp một nha và tài thì cái trận này anh em hòa mã kèo Barca nhưng mà anh em húp lại được cái mã rung và cái mã hòa thua chỉ mã tài thôi anh em thì tối qua anh em đã húp bốn năm mã kèo mà anh em chỉ gãi một mã là anh em vẫn còn lãi bốn mã thì đó là cái vấn đề mà bên nhóm của mình gửi kèo cho tất cả anh em thì anh em thấy anh em chơi chỉ cần anh em kiếm được lợi nhuận thôi một đêm mình gửi cho tất cả anh em kèo rất là nhiều thì anh em cứ chia đều đều đều vốn của anh em vào kèo thì một đêm anh em chỉ có lãi không bao giờ anh em lỗ được nha thì đó là vấn đề mà mình muốn cho anh em biết để anh em có một cái lòng tin để anh em vào cái nhóm của mình để anh em chơi một cách hiệu quả nhất thì nếu mà anh em muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072 hoặc 613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình chơi được mà những cái mã kèo hiệu quả nhất còn anh em nào mà chưa biết về chơi cách chơi trang thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em luôn mình chỉ anh em vào kèo như thế nào mình chỉ anh em đăng ký rồi vào kèo cho nó dễ nhất cho anh em luôn nha thì đó là vấn đề mà mình muốn gửi đến anh em thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U20 Việt Nam và U20 Iran thì cái dòng này là cái dòng cuối nha anh em dòng cuối là quyết định đi vào vòng trong thì hiện tại hai thằng này gặp nhau vào lúc 17 giờ bốn thằng gặp nhau trùng giờ hết luôn nha anh em trùng là 17 giờ ngày 7 tháng 3 luôn nha anh em cũng thấy uh, hiện tại trên bảng xếp hạng là Việt Nam đang có 6 điểm trên bảng xếp hạng và bàn thắng là đang dương hai nha anh em thì thì à, nếu trận này à, Việt Nam cầm hòa Iran hoặc là thắng luôn á thì Việt Nam chắc chắn nắm được cái vé đi vào vòng trong rồi còn Iran với thằng Úc cái bảng đấu này ba thằng này bất cứ sẽ có một thằng nào loại bất cứ luôn nha anh em thì à, Việt Nam Việt Nam thì à, nắm được chắc 80% là được cái vé rồi từ khi à, Iran mà nó thắng Việt Nam với cái cách biệt là phải từ 2-0 hoặc là đúng 2-0 anh em 2-0 thì à, thằng Iran sẽ vươn cái vị trí đầu bảng xếp hạng với là mã kèo là với là dương hai mà Việt Nam sẽ quay về là không không bằng thắng nha anh em úc úc thì nó chỉ cần thắng thằng ta là một bằng thắng thôi úc cũng có thể là vươn lên cái vị trí nhì bảng bởi vậy trong cái bảng đấu này trận này Việt Nam phải đá hết mình một là cầm hòa hai là thắng chứ Việt Nam mà để thua với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn thì Việt Nam có thể là có thể là không được vào vòng trong luôn anh em thì cái bảng đấu này chưa chắc là Việt Nam đang đụng thằng Iran này cũng rất là mạnh nha thì chưa chắc cho Việt Nam chưa chắc được cái vé đi vào vòng trong đâu thì anh em thấy cái phong độ và cái thành tích của hai đội thì Việt Nam U20 Việt Nam thì anh em thấy trong hai trận gần nhất thì U20 Việt Nam đang có một cái phong độ ngắt ngưỡng không có thứ gì cản nổi U20 Việt Nam thì anh em thấy Việt Nam thắng Qatar với một cái cách dễ dàng và Việt Nam thắng một thằng Australia thì với một cái cách biệt là quá tốt thì anh em thấy thằng Australia trận rồi ăn Iran tới cái tỷ số là 3-2 nhưng mà lại thua Việt Nam với cái tỷ số là 1-0 thằng Úc trận rồi đã trái dữ lắm anh em thi đang trận rồi trước nữa là ăn qua ta với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng à, Iran nó đang tốt hơn Việt Nam rất là nhiều còn hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái đội hình chính thức cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào cái thằng tỷ lệ kèo luôn nha thì tỷ lệ kèo trong trận này là thằng U20 Iran đang chấp với ma kèo là 0,75 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này có thể là tài xỉu nó sẽ tụt xuống hai trái thẳng anh em hai trái nha thì cái trận này anh em cứ vào một cái mã xỉu 2,25 cho mình ăn tầm 75 thì anh em vào cái mã xỉu là nó sẽ ok hơn nha thì cái trận này nếu mà có cách biệt bàn thắng chỉ từ là một không dành cho Iran thôi còn nếu không là sẽ là không đều luôn anh em không đều luôn tại cái dòng này là U20 Việt Nam quyết thủ để uh, nắm chắc cái vé đi vào vòng trong của U20 Việt Nam nha U20 Việt Nam sẽ chơi ít tấn công lại và để nắm chắc cái vé đi vào vòng trong cho mình thì anh em có thể nằm cái mã kèo xỉu được nha nếu mà ra sân trận đấu có thể lên kèo một trái thì anh em phan hãy vô kèo xỉu nhưng mà anh em hiện tại kèo bây giờ nó sẽ đứng như vậy thì anh em có thể vô kèo xỉu thì nó sẽ hợp lý hơn nha thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng rồi đó thì à, trận này Việt Nam Việt ráng thủ hòa hoặc là thắng thắng một trận để ờ, thắng luôn thì Việt Nam mới có chắc đi vé đi vào vòng thông nếu mà Việt Nam để thua thì Iran sẽ lương vươn lên cái vị trí là đầu bảng và thằng Úc này nó thắng qua ta với cách biệt là hai bàn thì Úc cũng sẽ vươn lên cái vị trí đầu bảng thì khó ba ngày giờ đang rất là trong vòng rất là khó nha anh em bởi vì Việt Nam phải được thủ hòa với Iran cho Úc thắng qua ta thì à, Úc và Việt Nam sẽ tiến vào vòng trong nha anh em thì cái đó là cái chiến thuật của hai đội này vì và chiến thuật của Việt Nam sẽ thủ lấy chắc một điểm để ờ, nắm chắc cái vé đi vào vòng trong nha thì ờ, cái mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em thì anh em có thể nằm dưới và nằm xỉu trong cái trận U20 Việt Nam và Iran này luôn nha thì đó là cái phần nhận định của mình anh em nào mà trùng ý kiến với mình thì anh em có thể đi theo kèo mình còn anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em có thể đánh nghịch lại anh em đánh trên và đánh tài cũng được nha nếu mà anh em đánh trên đánh tài trận này thì anh em tỷ lệ anh em xa bờ hết 85 phần trăm thì bữa giờ mình nhận định kèo U20 này chưa phản một cái kèo nào cho tất cả anh em nếu mà anh em đã thêm và theo dõi mình trong cái những cái trận mình nhận định trước cho tất cả anh em thì mình nhận định toàn ăn full kèo cho tất cả anh em không nha thì đó là những mã kèo mà mình nhận định cho anh em